đã học Phật ba bốn mươi năm rồi. Mà vì sao từ sáng đến tối? Vọng tưởng, tạp niệm vẫn thường xuất hiện, thường hay phát sanh. Đó là nói rõ công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực. lần học tập Kinh Vô Lượng Thọ thứ năm này của chúng ta. Tôi mong muốn chúng ta đem thực hành, học tập ở nơi tâm. Làm sao để thực hiện được? Tất cả Pháp thế gian và suốt thế gian đều không dính mắc ở tâm không còn bận tâm nữa tất cả đều buông xuống khiến thời thời khắc khắc đều đề khởi câu Phật hiệu này. Đó là toàn thể công phu. Người tu học những pháp môn khác thì tương lai họ sẽ đi đến đâu thực sự tu hành thành công khai ngộ rồi thì đều sanh đến thế giới hoa tạng thế giới hoa tạng không có khác với thế giới cực lạc nhưng thế giới hoa tạng dựa vào tự lực còn pháp môn tịnh độ dựa vào Phật lực của A-di-đà Phật là khác nhau. Nguyên nhân của pháp môn tịnh độ vượt hơn tất cả các pháp môn khác là ở chỗ dựa vào Phật lực. Còn tất cả pháp môn khác đều là dựa vào tự lực. Chúng ta hoàn toàn dựa vào A-di-đà Phật. Thật là vững chắc phải tin tưởng không được nghi ngờ quý vị có một chút nghi ngờ thì cuối cùng biến thành chướng ngại dạng sanh đi không được đâu nên phải tuyệt đối tin tưởng không được có một tơ hào hoài nghi điều kiện của giảng sanh tịnh độ thứ nhất là tính thứ hai là nguyện thứ ba là trì danh niệm phật tính nguyện đặc biệt quan trọng có tính có nguyện nhất định dạng sanh đại sư ấn quang giảng về tính thì giảng hai phương diện tinh thế giới ta bà khổ tin thế giới cực lạc vui nguyện cùng giảng hai phương diện nguyện rời ta bà nguyện sanh cực lạc đầy đủ hai điều kiện tính nguyện như vậy nhất định giảng sanh thế giới cực lạc giảng sanh đến thế giới cực lạc Phẩm gì cao hay thấp là do công phu, niệm Phật sâu hay cạn, chứ không phải nhiều hay ít. Công phu là nhìn thấy ở nơi đâu? Chính là quý vị buông xuống nhiều hay ít. Công phu nhìn thấy ở sự buông xuống quý vị buông xuống được càng nhiều là công phu càng sâu buông xuống càng được ít là công phu cạn phải đem chỗ khó buông nhất thực hiện trước thông thường người ta nói tình chấp là khó buông xuống nhất tài sản vật chất địa vị danh tiếng loại nào quý vị ưa thích nhất thì quý vị hạ thủ buông xuống từ đó Thứ khó xả nhất cũng xả sạch rồi, thì những thứ khác cũng dễ dàng thôi. Không buông xuống thì thiệt thòi lớn rồi. Người chịu hại là chính mình, không phải là người khác. Chúng ta phải quay về được tánh khởi. Không nên lưu luyến duyên khởi. Vì duyên khởi toàn là giả thôi. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này. Hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch. Hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học. Thậm chí họ nói ra trùm khắp cả ba căn lợi độn toàn thu ba căn là thượng trung hạ chúng ta là người hạ hạ căn không phải là bậc thượng căn kinh giáo là có thế nào đời này bỏ đi họ nói phật có pháp môn tốt hơn mang nghiệp dạng sanh nên nhớ như vậy không nên quên Chỉ cần lúc lâm chung niệm câu A-di-đà Phật thì liền giảng sanh. Không cần chú trọng công phu. Những phát biểu như vậy đều là sai. Đều là hại người. Đều đem ngăn chặn những con đường dạng sanh đến thế giới cực lạc. vô cùng đáng tiếc. Chúng ta không thể không chú ý. Hôm nay, pháp môn này ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có lỗi với Phật. Có lỗi với tổ sư Đại Đức. Vì chúng ta gặp được rồi, mà không thật làm nguyên nhân là do tập khí của pháp thế gian nuôi thành quá sâu rồi dù kính ngưỡng phật pháp nhưng pháp thế gian không thể xả không buông xuống được người học tập Phật Pháp gặp được pháp môn này. Học được một thời gian thì bỏ đi. Thay bằng một pháp môn khác. Bởi thời kỳ mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp nhiều như các sông Hằng. Đây là lời của Phật nói trên kinh không phải là lừa gạt chúng ta mà nhắc nhở giúp chúng ta cảnh giác tôi nghe nói gần đây lại có người đề xướng niệm phật dạng sanh tịnh độ rất đơn giản rất dễ dàng niệm thì được rồi. Mang nghiệp dạng sanh, tất cả đều có thể mang đi. Căn bản là những điều khác đều không cần phải bàn nữa. Nghe nói không ít người tin tưởng, kinh cũng không niệm. Giáo cũng không học, giới luật cũng không cần luôn. Cho như vậy thì có thể thành công. Đây là lời nói của ma, không phải của Phật nói. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, dạy chúng ta học tập tịnh tông. Không có nói, không giữ giới, nếu không thâm nhập kinh tạng thì quý vị không có năng lực phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt đúng sai. Điều này quan trọng. Hiện nay, chúng sanh thế giới này phước mỏng. Chúng ta sanh trong thời đại đời loạn này. Điều gì loạn tư tưởng loạn rồi hành trì cũng loạn tất cả hoàn cảnh đều loạn rồi thực sự là đời loạn phải làm sao đây phải nương theo kinh giáo của như lai từ trong kinh giáo mà tìm ra đường đi cho chúng ta tìm ra trí huệ của chúng ta chúng ta có khả năng phân biệt tà chánh phân biệt đúng sai chúng ta hà chắc quyết tâm thành tựu viên mãn ngay trong đời này dạng thiện đồng quy tất cả thiện pháp của thế gian và suốt thế gian đều ở ngay trong 48 nguyện. 48 nguyện lại ở ngay trong một câu Phật hiệu này. đồng học tịnh tông không thể không hiểu rõ đạo lý này nếu không hiểu rõ thì quý vị không có cách nào nhìn thấu được không nhìn thấu thì quý vị không cách nào buông xuống được nhìn thấu buông xuống là nhập môn của phật pháp hay nói cách khác, chúng ta không có vào được cửa. Học Phật mấy mươi năm, không thể nói là uổng công, nhưng chỉ có kết pháp duyên cùng với Phật mà thôi. Có được lợi ích hay không? Không có. Thế nào là được lợi ích? Lấy pháp môn niệm Phật làm thí dụ khởi tâm động niệm trong sáu thời là một câu Phật hiệu. Như vậy thì đúng rồi. Nếu như còn có ý nghĩ khác khởi lên, là vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì thì công phu quý vị không thành phiến được. Nói chi đến công phu cao hơn. Điều này không thể không biết. Tại sao chúng ta không đạt đến cảnh giới đó? Xác xác thật thật chúng ta đối với Pháp môn nhất thừa liệu nghĩa Dạng thiền đồng quy trùng khắp ba căn Thu nhiếp cả phàm thánh dự tam giới theo chiều ngang Trực tiếp lên bốn độ Cực duyên cực đốn Di diệu không thể nghĩ bàn này mà lại không biết gì. Cho nên công phu không đắc lực. Nếu như chúng ta hiểu rõ ràng pháp môn này thì sẽ không như vậy. Nên cần phải buông xuống. Buông xuống tất cả vọng tưởng tạp niệm. Ngay cả kinh giáo, pháp môn trong Phật Pháp cũng phải buông xuống vì sao vậy? Vì nếu quý vị không buông xuống, thì quý vị cũng không đạt được pháp môn tịnh độ nhất thừa liệu nghĩa này. Quý vị muốn đạt được pháp môn này thì ắt phải đem tất cả 84.000 pháp môn buông xả. Cũng tức là nói, tất cả pháp thế gian và suốt thế gian không chứng ngại quý vị được nữa. Nếu không thì những điều đó sẽ làm chướng ngại quý vị. Vì vậy, chúng ta không thể không đặc biệt chú ý đến điều này. Đã học Phật ba bốn mươi năm rồi. Mà vì sao từ sáng đến tối? Vọng tưởng, tạp niệm vẫn thường xuất hiện, thường hay phát sanh. Đó là nói rõ công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực. Lần học tập Kinh Vô Lượng Thọ thứ năm này của chúng ta, tôi mong muốn chúng ta đem thực hành, học tập ở nơi tâm. Làm sao để thực hiện được tất cả pháp thế gian và suốt thế gian đều không dính mắc ở tâm không còn bận tâm nữa tất cả đều buông xuống khiến thời thời khắc khắc đều đề khởi câu Phật hiệu này. đó là toàn thể công phu chúng tôi tin tưởng với người thiện căn sâu dày thì vài tháng một năm là công phu thành phiến rồi chúng ta xem thấy trong sách tình độ thánh hiền lục và dạng sanh truyện. Đa số người qua ba năm thì công phu thành phiến. Công phu đắc lực rồi. Chỉ cần đối với thế gian không có lưu luyến, đối với 84.000 pháp môn của Phật Pháp cũng không lưu luyến. Trong 84.000 pháp môn này, tôi chỉ chọn lấy một môn này. Là tính, nguyện, trì danh. Chọn lấy pháp môn này thôi. Các pháp môn khác không chọn. Phật Pháp cũng buông xuống rồi. Huống hồ là Pháp thế gian. như vậy thì công phu liền rất có thể đắc lực rồi nắm chắc công phu đắc lực tuyệt đối không buông thả thì phải giống như lão hòa thượng hải hiền vậy nắm giữ thật chặt ngài là tấm gương tốt nhất của thời đại chúng ta học tập theo ngài thì không có ai là không thành tựu nên phải thật học học như thế nào phải hoàn toàn buông xuống phải luôn đề khởi phật hiệu không để gián đoạn Vậy thì đúng rồi. Niệm lão từ bi Ngài đem những pháp ngữ quan trọng của những tổ sư Đại Đức đều chép lại vào bộ chú giải kinh vô lượng thọ này. Đọc bộ chú giải này thì tương đương với quý vị đem ba tạng 12 bộ kinh đọc hết rồi. Tại sao vậy? Vì đây là Pháp nhất thừa. Không chỉ là nhất thừa mà là liệu nghĩa. Chúng ta rõ ràng rồi. Thì chúng ta tuyệt đối không buông thả. Thật tin. Thật mong muốn giảng sanh. Đây là điều quan trọng, phải thật tin tưởng. Chúng ta nói, tôi thật tin tưởng, đều là lời giả. Vì sao vậy? Bởi đối với dạng vật, dạng sự của thế gian này, không buông xuống. Vẫn còn thường thường để trên tâm. Niệm ở trên miệng. Không buông xả một điều gì cũng đều không buông xuống. Vì vậy cần phải học. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật buông xuống rồi. Sau khi xuất gia, Sư phụ đã dạy Ngài một câu Phật hiệu này. Bảo Ngài một mạch niệm liên tục, lúc đó Ngài liền buông xuống. Nên tôi ước tính Ngài niệm đến được công phu thành phiến là chắc phải trước năm 25 tuổi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia năm 20 tuổi. Sau 5 năm, đương nhiên đạt được địa vị ấy. Tức là công phu thành phiến. Khi được công phu thành phiến thì có cảm ứng cùng giới a di đà phật quý vị thấy được phật trong định gặp được trong mộng gặp được phật đến giúp quý vị tiết lộ tin tức cho quý vị biết bao lâu nữa khi nào quý vị giảng sanh đến khi giảng sanh thì a di đà phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị thì yên tâm rồi niềm tin thật sự đầy đủ thế gian và suốt thế gian pháp tất cả phật pháp đều không thể tham quý vị không tham thế gian pháp mà lại tham phật pháp phật dạy quý vị tiêu trừ tâm tham mà quý vị vẫn có tâm tham chỉ là đổi đối tượng đêm tham thế gian pháp đổi thành tham phật pháp thì vẫn là tham vậy được tác dụng hay không có tác dụng là tác dụng gì là chướng ngại sự giảng sanh của quý vị chướng ngại phật bồ tát đến tiếp dẫn quý vị a di đà phật đến tiếp dẫn đến trước mặt quý vị mà quý vị vẫn còn tham thứ gì đó chưa buông xuống được thì phật liền rời khỏi rồi đương nhiên cũng không dễ dàng gì mà có được công phu giác ngộ nhanh như vậy làm sao để giác ngộ là buông xuống nhất tâm chuyên niệm a di đà phật thì không cần lâu a di đà phật đến lần thứ hai lần thứ ba thường thường đến chiếu cố quý vị thì tâm quý vị định rồi chúng ta không thể không biết điều này dạng thiện đồng quy đoạn ác tu thiện là giúp quý vị nuôi lớn thiện căn thiện ở trong thiện đệ nhất thiện pháp của thế gian và suốt thế gian pháp có hay không có ở nơi đâu tính nguyện trì danh là đệ nhất thiện pháp là dạng thiện đồng quy mà chúng ta không biết nếu chúng ta biết thì sẽ như lão hòa thượng hải hiền lão thật niệm phật niệm phật là việc lớn số một trong đời này của quý vị quý vị niệm a di đà phật thì nhất định phải niệm niệm không ngừng bất kể lúc nào bất kể ở nơi đâu tâm của quý vị không có ý nghĩ gì khác rõ rõ ràng ràng chỉ có a di đà phật ghi nhớ đây là dạng thiện đồng quy quy đến nơi đâu là quy đến tánh hải quy về tự tánh tự tánh dạng đức trang nghiêm lúc đó quý vị sẽ lãnh hội được hiện nay người phê bình đối với bản kinh này còn rất nhiều từng có một khoảng thời gian tôi cũng chịu sự ảnh hưởng ở bên ngoài Thậm chí có rất nhiều người công kích đối với tôi. Tôi hướng đến mọi người nói, nếu người trên toàn thế giới này không tin tưởng, thì tôi vẫn là tin tưởng. Tại sao vậy? Vì thầy của tôi thương yêu che chở học sinh như tôi ngài sẽ không gạt tôi Thầy đã truyền cho tôi bản kinh này. Mà nếu tôi không tin tưởng, lại đem đổi thành bản kinh khác, thì tôi làm sao xứng đáng với thầy? Cho nên trong lúc giảng kinh tôi cũng tuyên bố dù cho toàn bộ người trên thế giới đều không tin tưởng đi nữa tôi vẫn tin tưởng bộ kinh này tôi không hoài nghi hoàn cảnh hiện nay dần dần chuyển tốt người tin tưởng bộ kinh này càng ngày càng nhiều đó là điều tốt tuy nhiên vẫn còn khá nhiều người khuyên quý vị không nên học bộ kinh này hoặc bảo là học năm loại nguyên bản dịch hoặc dứt khoát bảo quý vị đều không nên học thậm chí họ nói ra trùng khắp cả ba căn lợi độn toàn thu ba căn là thượng trung hạ chúng ta là người hạ hạ căn không phải là bậc thượng căn kinh giáo là có thế nào đời này bỏ đi họ nói phật có pháp môn tốt hơn mang nghiệp giảng sanh nên nhớ như vậy không nên quên chỉ cần lúc lâm chung niệm câu a di đà phật thì liền giảng sanh không cần chú trọng công phu nhưng phát biểu như vậy đều là sai đều là hại người đều đem ngăn chặn những con đường dạng sanh đến thế giới cực lạc vô cùng đáng tiếc chúng ta không thể không chú ý. Lúc trước, tôi từng đề xuất những năm đầu ở tại San Jose thành lập tịnh tông học hội đầu tiên. Tôi đề xuất năm khoa giới luật thứ nhất là tình nghiệp tam phước trong đó có ba điều đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm không sát tu thập thiện nghiệp thứ hai là thọ giữ, tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Thứ ba là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, trong đó có giới, đấy là giới điều. Tam phước lục hòa là đại gốc rễ giới luật của Phật Pháp. Chỉ cần đem những điều đó nắm cho chắc. Buông xuống dạng duyên, nhất tâm hướng về tịnh độ, thì không có một ai là không giảng sanh. chúng ta phải học, phải học nghiêm túc. Lục hòa còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Dù tu được tốt hơn, mà nếu ở cùng một chỗ với người khác lại bất hòa. Đó là tạo nghiệp nặng. Tại sao vậy? Vì quý vị đang phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng thì chịu tội gì? Là đọa địa ngục. Phá hòa hợp tăng, ngũ nghịch thập ác. Điều cuối cùng trong ngũ nghịch là phá hòa hợp tăng. quả báo của việc đó là ở địa ngục vô gián. Nên không thể không chú ý. Tam học là giới định huệ. Trong một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, có giới định huệ hay không? Có. Nếu trong tâm quý vị chỉ có Phật hiệu, không có sát trộm dâm dối, thì tất cả giới đều đầy đủ rồi. Không khởi tâm, không động niệm đối với tất cả pháp thế gian và suốt thế gian. Đó chính là định. Quý vị có thể giữ vững không bỏ quên không nghe tin theo lời nói bịa đặt chỉ tin tưởng dạy bảo của phật thì đó chính là trí huệ tam học là tiểu thừa là nhập môn nâng lên thì là lục độ của bồ tát Điều thứ nhất của lục độ là bố thí. Bố thí như thế nào? Thù thắng nhất, tốt nhất của bố thí là làm tấm gương tốt cho đại chúng. Vậy tốt. Như vậy thì trong đó có bố thí tài, bố thí pháp bố thí vô úy tất cả đều đầy đủ chúng ta có thể đem tình nghiệp tam phước và lục hòa kính làm ra cho mọi người nhìn thấy thì đó là chân bố thí khiến ảnh hưởng đến người khác trì giới thì làm tấm gương giữ giới cho mọi người nhìn thấy nhẫn nhục thì nhẫn điều mà người khác không thể nhẫn tinh tấn thì giống như lão hòa thượng hải hiền mỗi ngày từ sáng đến tối câu phật hiệu không rời miệng chỉ trừ lúc ngủ nghỉ thôi tỉnh dậy thì liền tiếp tục niệm a di đà phật đó là tinh tấn thật sự định huệ đầy đủ có định có huệ tuy ngài không biết chữ nhưng tất cả pháp thế gian và suốt thế gian đều thông đều hiểu rõ tất cả đều là mô phạm cho mọi người thấy